chào tất cả anh em thì uh, ngày hôm nay tôi và tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em Đấy, bộ hột đi lắc đấu trường đi lắc 5 năm Đấy, đi lắc xanh chín Đấy, nhưng mà anh em sử dụng cái bộ hột này thì đây anh em có tỷ lệ giữ được tài giữ được xỉu Đấy, hay những cái chén kết của anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cặp hột Đấy, cặp hột cho anh em đi làm tay cái để anh em đi đánh có hiệu quả nhé thì hột này bên tôi thủ công 100% cho anh em nhé làm bằng tay không làm bằng máy hột bao lụi cho anh em Đấy, hột đi khôi Đấy, thì anh em đã sử dụng rồi anh em biết còn anh em nào chưa sử dụng thì anh em có thể đến cơ sở hoặc là anh em có thể đặt hột về anh em test Đấy, anh em cảm thấy ưng thì anh em lấy còn không ưng thì anh em lại trả về cho tôi đó chính là cặp tài xỉu hột tam sắc và hột tam huyền nhé Đấy, hột tam sắc và hột tam huyền vì sao nó được hội gọi là tam sắc Đấy, thì uh, anh em xem trên video đây chính là cái bộ tam sắc còn đây chính là bộ tam huyền cái hột của anh em đang chơi hoặc là những cái bộ hột chợ thì nó được là nó được đánh thành dấu huyền thì nó gọi là tam huyền thì bên cơ sở tôi làm cái bộ hột này đấy đây làm từ cái bộ hột này đây là bộ hột chưa có mắt gì cả đó làm gì Đấy, thì làm và chia sẻ cho anh em Đấy, làm cho anh em để anh em đi đánh tôi đã làm ra một bộ hột tài xỉu đó là con tam của nó ngược lại so với con tam của bộ hột thường anh em chơi Đấy, thì nó cũng không có uh, ảnh hưởng gì đến cái cái cách lắc hay là ảnh hưởng gì đến bộ hột cả Đấy, nó chỉ là cái mắt của bộ hột tài xỉu thôi cũng là ba chấm Đấy, không có cái gì cả chỉ là nó ngược chiều lại thôi đó thì đây chính là cái hàng độc quyền với cơ sở tôi nha anh em nào mà muốn giao lưu anh em nào mà muốn tìm hiểu những cái bộ hột anh em đi lắc cái thì anh em cứ lên cơ sở tôi Đấy, tôi ở bên xe miền tây thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test qua cho anh em cái bộ hột tài xỉu của hai cái cặp hột tài xỉu này Đấy, nó đi như thế nào và cái chén kết của nó khi mà anh em lắc đúng cách của cái bộ hồ tài xỉu này thì nó lên tới 90 phần trăm nha anh em Đấy, thì anh em theo dõi cùng tôi tôi, tôi lắp cho anh em cái bộ tam sắc này anh em cứ lắc bình thường như vậy thì là chén của nó sẽ đi rất là đều đấy, cái hột nó đi rất là đều đấy, nó đi rất là đều hột thì bao đẹp cho anh em luôn nhé bao đẹp cho anh em luôn. đó thì à, cái chén kết của nó là như thế nào đấy chén kết của nó là như thế nào thì à, thường thường anh em à, có những cái chén à, ví dụ chén to như thế này đấy, chén to như thế này thì là anh em bắt buộc anh em phải xuống xỉu rồi đúng không Đấy, thì đây là cái chén kết của anh em đi đây gọi là cái chén kết của anh em thì tôi lắc bằng cái cách lắc của tôi của cái bộ hồ tài xỉu này thì tôi đoán chắc ở trong này nó khoảng tầm 90 phần trăm 90 phần trăm nó xỉu Đó. Đó. 90 phần trăm nó xỉu thì ờ, anh em nào mà mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì à, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc sao nó hiệu quả nhất để anh em về anh em chơi đấy thì à, video này tôi à, làm và giới thiệu cho anh em đấy, đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em